Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vietech88 Hôm trước sau khi chúng mình làm video hỏi đáp laptop số 1 thì đã có rất nhiều bạn ủng hộ và đặt câu hỏi và hôm nay thì mình và anh Phong sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc mà các bạn gửi về cho bọn mình trong ờ, số talk thứ hai này. Ờ, thế sao không biết anh Phong giờ này làm gì mà chưa thấy đến nhỉ? Để mình phải gọi xem sao. Alo anh Phong à? Sao đến giờ talk với cả các bạn rồi sao không thấy anh đến? Tôi xin lỗi em nhé, hôm qua anh đi chơi với gấu, liền hơi sâu. Đây, anh đến đây, anh đến đây. Đấy các bạn ạ, yêu làm gì cho nó khổ. Ờ, như anh Phong đấy, suốt ngày phải làm trả bài cho gấu, còn sức đâu ra nữa mà làm việc. 2000 years later. Xin chào các bạn. ờ ơn ừ, giờ anh đã đến đây rồi. Um, rồi, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Đạt Vịt. Bạn có hỏi chúng ta như sau. Em chào anh chị, em đang là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành đồ họa 2D. Anh chị cho em hỏi có nên mua MacBook Pro 15 uh, ờ, cũ đời 2014-2015 để làm việc và học tập không? Kinh phí cho việc mua máy này là khoảng 20 đến 25 triệu. Em xin cảm ơn anh chị. Câu hỏi này thì có lẽ em sẽ nhờ anh Phong giải đáp giúp bạn Đạt Vịt nhé. Ờ, cảm ơn Đạt Vịt đã đặt câu hỏi tới chương trình. Việc em lựa chọn MacBook cho công việc thiết kế đồ họa 2D thì là quá chuẩn rồi. Tuy nhiên em đang là sinh viên năm 2 và kinh tế còn eo hẹp nên là việc buộc phải mua MacBook cũ cũng là điều hiển nhiên thôi. MacBook thì từ lâu đã là quá nổi tiếng với thiết kế đẹp, hiệu năng ấn tượng và đó chính là sự lựa chọn của nhiều nhiếp ảnh gia, nhiều các nhà làm phim và các bạn thiết kế đồ họa. Nhưng có một điều mà anh muốn lưu ý đối với em là em chọn mua MacBook cũ thì sẽ gặp nhiều rủi ro hơn so với mua hàng mới. Vì vậy, em cần trang bị thêm một chút kiến thức cho mình và quan trọng hơn là em cần tìm một vài hệ thống có uy tín, ví dụ như Vietech 88 chẳng hạn. Và em qua bên đó thì nhân viên sẽ tư vấn tận tình để em có thể chọn mua cho mình một chiếc máy tính vừa tốt lại vừa phù hợp với túi tiền. Hơn nữa, chế độ bảo hành rất ok nữa em nhé. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi đến từ bạn Mr. Happy. Chọn mua PC hay laptop? <laughs> câu hỏi này ngắn gọn phết em nhỉ? Anh đang nghĩ đến câu chọn con tim hay là nghe lý trí? Thế Phương Anh, Phương Anh chọn con tim hay là nghe lý trí đấy em? Ok, thì câu hỏi này anh sẽ nhường em để em trả lời bạn Mr. Happy nha Ok À, chào bạn Mr. Happy nhé Phương Anh rất cảm ơn à, vì bạn đã đặt câu hỏi đến chương trình Với câu hỏi của bạn thì mình xin trả lời như sau à, PC và laptop thì đều là máy tính cá nhân Tuy nhiên mỗi cái thì hướng đến đối tượng người dùng khác nhau ở à, PC thì hướng tới những người dùng cần một chiếc máy có cấu hình mạnh để có thể làm việc với cường độ cao như mấy anh editor thì thường dùng để render video. À, còn laptop thì hướng đến những người dùng cần sự nhỏ gọn, tính di động cao, có thể mang đi mọi lúc mọi nơi như là nhân viên văn phòng, học sinh hay là sinh viên. À, tuy nhiên thì hạn chế lớn nhất của laptop đó chính là hiệu năng và khả năng tản nhiệt của máy thường không cao. À, đó, à, những cái lý do thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Bạn hãy xem xét đến nhu cầu của bản thân và sau đó thì hãy đưa ra một cái quyết định phù hợp và quyết định thì nằm ở bạn thôi. À, câu hỏi thứ ba đến từ bạn Thu Thảo. Bạn có hỏi như sau: À, xin chào anh chị, em dùng ờ, Dell Vostro 3568 được gần một năm rồi. Gần đây máy thường gặp hiện tượng giật lag. Vậy anh chị có thể chỉ cho em cách khắc phục được không ạ? Em xin cảm ơn, chúc anh chị nhiều sức khỏe. Với câu hỏi này thì ờ, em sẽ để cho anh Phong trả lời giúp bạn nhé. Với hiện tượng giật lag trên những chiếc máy văn phòng giá rẻ như em đang dùng là hiện tượng hết sức bình thường bởi nhà sản xuất chỉ trang bị cho máy một cấu hình ở mức vừa đủ dùng và đáp ứng đầy đủ các tác vụ văn phòng Đơn cử là con chip tiết kiệm điện thế hệ thứ 6 cùng mức RAM 4GB, ổ cứng cơ thông thường. Vì vậy, sau một năm sử dụng, em sẽ gặp hiện tượng giật lag. Nguyên nhân nữa chính là trong quá trình sử dụng, máy sẽ tạo ra rất nhiều file rác và nó sẽ làm cho máy chậm chạp hơn. Và cách khắc phục thì rất là đơn giản, em có thể mang máy ra cơ sở uy tín để lắp cho máy một ổ cứng SSD rồi nhờ nhân viên cài nguyên lại. Mọi thứ sẽ khác biệt rất nhiều em nhé. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Bùi Như Lạc. Bạn có câu hỏi như sau: Chị Phương Anh ơi, cho em hỏi là có nhất thiết phải cài đặt phần mềm diệt virus cho laptop không? Em cảm ơn chị, quý chị nhiều. À, mình cảm ơn bạn rất là nhiều. À, câu hỏi của bạn là thực sự rất là hay. Đối với cá nhân mình thì việc cài phần mềm diệt virus cho máy thì không quá quan trọng à, bởi mình chẳng bao giờ vào mấy trang web đen như là mấy con trai nên là không lo nhiễm mã độc. Hơn nữa thì nếu cài phần mềm diệt virus thì mỗi máy khởi động lên thì phần mềm nó cũng khởi động chạy cùng, nhiều khi là ảnh hưởng đôi chút đến hiệu năng của máy. À, còn đối với bản thân bạn, nếu như bạn là một người thích khám phá những cái bộ phim khoa học của Nhật thì mình nghĩ là nên cài. Còn nếu không thì cũng chẳng cần cài làm gì cho nặng máy. À, bởi vì là trong ờ, hệ điều hành mà bạn đang dùng đã sẵn à, đã sẵn có cái phần mềm diệt virus rồi mà. Bộ phim khoa học của Nhật là phim gì đấy? Ờ, cái này thì là có lẽ là bạn cũng sẽ tự tìm hiểu bạn cũng tự biết. Anh thấy Phương Anh có vẻ quan tâm nhiều đến vấn đề này. <laughs> À, câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Thành Trung. Bạn có đặt một câu hỏi như sau. Trời Hà Nội mùa này nóng quá, đã thế con MacBook Pro 15 2018 của em còn nóng hơn. Mỗi khi render video, cảm giác như em đang ở gần hỏa diệm sơn. Anh chị cho em hỏi cách khắc phục được không ạ? Đối với câu hỏi này thì anh Phong sẽ là người giải đáp cho bạn nhé. Mời anh. Đối với MacBook Pro 15 2018 mà bạn đang sử dụng, hiện tượng máy nóng lên khi render video thực sự là hết sức bình thường chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là chúng ta sẽ đoán ra ngay được nguyên nhân xuất phát từ đâu. Vấn đề chính là nằm ở độ mỏng của máy. Để đạt được độ mỏng như vậy thì Apple phải đánh đổi đến khả năng tản nhiệt của máy là điều đương nhiên rồi. Mình không biết là bạn đang dùng phiên bản Core i7 hay Core i9, tuy nhiên cả hai phiên bản này đều xuất hiện hiện tượng quá nhiệt và cách khắc phục duy nhất là bạn hãy mang máy đến những nơi thoáng mát để làm việc. Và các bạn hãy chờ trong khoảng thời gian tới để Apple sẽ tung ra bản cập nhật phần mềm xem tình hình có cải thiện hay không nhé.